hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau uh, ờ, Thì cái gì sao? À, bắt cua Đúng à. vậy, bắt cua Nhưng mà nếu như mà gọi là một cái trò chơi mà không có cái hình phạt hay là phần thưởng thì sẽ rất là chán đúng không các bạn Và bây giờ á, cái hình phạt của cái trò chơi này là nếu như té một lần là sẽ bị vẽ lên mặt một cái hình gì đó, đó Vẽ lên mặt, vẽ bậy lên mặt nha các bạn nha Trời ơi, cái bộ hơi hấp dẫn đó nha Sammy có sợ không? À không, tôi không còn sợ tại vì tôi bắt cua với siro rất là nhiều các bạn nên tôi rất là tự tin. À ok, vậy là Sammy nói rằng là Sammy đã học à, bắt cua chung với siro rất là nhiều cho nên Sammy nghĩ rằng Sammy đang rất là pro các bạn ạ. À. Sammy không sợ. Ok rồi, nhớ nha. Okay. Nhớ nha. Rồi <laughs> ok. Không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video nha bạn. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình và cũng đừng quên hãy có bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Let's go đâu À mà quên nữa Nếu bạn nào muốn mình làm thêm nhiều những cái mini game quay chung với Sam như thế này á Thì bạn hãy nhớ là like, like, like, like, like cái video này nha bạn nha Nhớ nhấn vào nút đăng ký nha Vào video nào rồi, ok bạn ơi, bây giờ thì mình đã vào trong Minecraft rồi đây Bây giờ để coi ai sẽ là người bắt cua trước nè Mình okay. quảnh tù xì ha quánh tù xì hả? Đúng rồi, quánh tù xì đi Quánh tù xì ra cái gì ra cái này ừ. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này ừ. được được à quên đây mấy bạn ơi mình có chuẩn bị uh, cây son nè với lại là cái đồ uh, kẻ mắt nữa bạn để vẽ trên mặt cho nó uh, an toàn nha các bạn nha cái này đồ trang điểm cho nên sẽ rất là an toàn khi mà vẽ trên mặt không sao hết nha các bạn ok rồi vô rồi bây giờ mình sẽ là người chơi đầu tiên nha các bạn ok quá <laughs> đơn giản à tôi đang rất là mong chờ sẽ được gọi là vẽ bậy lên lên trên mặt của sammy các bạn ơi không biết mình sẽ vẽ gì đây ta uhm xem coi chắc là mình sẽ vẽ râu nè sau đó là mình sẽ vẽ cho sammy biến thành gọi là sư tử luôn các bạn ơi à bàn đầu tiên quá đơn giản với sam mấy bạn ơi ơi quá đơn giản với sam đồ ha tí nữa cũng té à các bạn ơi ủa tí nào tí nào ồ à. ồ trời ơi ghê ghê ghê ghê không té không té luôn ghê thiệt ghê Ủa, thiệt còn màn tiếp theo ừ, màn đầu tiên đúng thật là quá đơn giản nha ok tiếp đi tiếp đi ừ, ừ. đây tôi nhảy liền luôn tôi không Ủa, cái này rồi rồi rồi cái này mới khó nè cái này là Sammy sẽ phải bám vô cục mật ong để Sammy nhảy vô trong cái lốc kia kìa Cái này chắc chắn sao không biết đâu mà ờ, <laughs> Hình như mình, biết sơ sơ ấy bạn Yeah yeah Hợp lý hợp lý Ủa quá chưa? <laughs> Trời ơi Không nhưng mà cũng té rồi Ủa té phải mất mạng chứ Ok rồi cho luôn cho luôn Chắc Ủa, luôn á Cái này mình ghét nhất các bạn Mình rất là sợ cái này nè Mình bị núp á ôi ghê ghê nhảy ghê dữ ta trời không té luôn bạn ơi thiệt sự luôn á ờ ghê quá nha được để tôi xem coi để tôi xem coi nhảy được bao lâu ui ui trời trời trời ui trời khó nè khó nè bắt đầu khó từ rồi nè tôi nhảy bắt đầu thấy bờ rầu hạng hay à. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao mà không té đi trời? Tại vì tôi là bờ rồ, ông hiểu không? Trên kênh tôi tôi là bờ rồ sẵn rồi hiểu không? Wow. No, trời ơi sao từ nãy giờ Sammy chưa té cái nào? Oh, oh, té té té chưa, chưa, chưa, chưa, bị gì hết, cay thật Oh my god à. <laughs> một mạng đầu tiên một mạng đầu tiên dạ dạ dạ vẽ cái gì đây ta vẽ gì đây bây giờ mình sẽ chọn một trong hai cái ok mình sẽ chọn cái này đi mình sẽ vẽ à. vẽ nó nhẹ nhàng thôi mình sẽ vẽ râu ok coi đây râu nữa tôi cũng đẹp rồi tôi là cô nàng cái xinh đẹp xinh đẹp hả ok dễ đâu xinh đẹp nha nha nha nhẹ thôi không ừ, phải nhiều quá ừ, ừ, ủa người ta dễ bao nhiêu trời người ta miễn là có có hình <laughs> đẹp không bạn đẹp không bạn đẹp đúng không trời ơi sammy cà trời sammy cùi bắp đi ra ngoài tới lượt tôi rồi tới lượt tôi nè sammy nhìn mà học hỏi nè nha sam nha đây đây đây nhảy nè hí Hí, trời, trời, trời, trời. Cái gì chứ mấy cái này bạn ơi, ông thua thôi Thua thế nào được, Phong nói thiệt cái Sam chứ mấy cái bắt cua trẻ con này á Phong à, bắt cua từ năm lớp 1 rồi Sam ơi Làm sao mà có thể thua được hả Sam Ở là trời, này nè, cái đoạn này Sam té đúng không Trời, cái đoạn dễ ẹt thế mà cũng té được rồi. Trời ơi, cái đoạn dễ ẹt vậy mà cũng té được Thề luôn á Sam Đó, ghê không, ghê không Đó, ghê không, ghê không, ghê không, ghê <laughs> không Ủa khoan, từ nhảy ở đâu ta À bên này, bên này ok ông biết thua thôi không thể nào ông thắng được tôi bị ông bị thôi à thua thế nào được mà thua tôi là tôi nhảy qua bên tới à, chắc là tôi phá đảo à, à, à. yeah. ui cây nhờ rồi lực rồi ok lực sam vẽ đâu đây đi ờ, ok mà vẽ ông mặt trời hả <laughs> cây thiệt các bạn à trời ơi khuôn mặt đẹp trai như thế này mà dám vẽ cái một rùi ta đùng nhớ đây nhớ đó nhớ ok rồi tới lượt sam tới lượt sam ok bây giờ mình sẽ nhảy cái đoạn phong cần té mà gà bắp gà bắp hả để coi để coi dạ. chỗ này khó lắm á đừng có tưởng nó trơn lắm các bạn này thì gà bắp này thì gà bắp à, này thì nó gà bắp trơn. nè nó thật sự rất là trơn trơn thì sao không có nói nhiều thua là thua không có nói, nói nhiều trơn. lại đây bạn Cái gì đấy trời ơi Joker bạn ơi, Joker Ấn Độ Ok, thôi được, được không? Ra. Ok, rồi, ngồi đi Trời ơi, cái đoạn này là mình đã rút được kinh nghiệm mấy bạn à Đoạn này mình sẽ không bị té nữa đâu Mình cứ nhảy từ từ thôi, không cần phải nhảy nhanh mấy bạn à Mình càng nhảy nhanh thì mình càng dễ té Tại vì cái băng này nó trơn lắm Ờ, shipper nhưng mà shipper trượt kìa à. Ê, ui nói không trời chỉ cần chậm chậm xíu thôi đâu cần phải nhanh đâu sam trời ơi sammy hấp tấp quá à đi nó nhiều à nói nhiều cái gì mình mình mình được vẽ hai lần thì mình phải gáy với sam ok ủa nhảy vô đây đâu nữa à bên này bên này ui trời ơi té sao được mà té té cái là té chắc luôn các bạn sammy là sammy là chỉ vẽ được à, tôi một lần thôi còn tôi tôi vẽ tôi vẽ tới tôi tôi tôi vẽ đầy trên hình ơi cười người ta <laughs> thời luôn á chắc là mình sẽ gọi là tập trung mình nhảy với mình không gáy nữa bạn ơi mình càng gáy mình càng thua cây son bây giờ tôi tô bằng son ok bây giờ bây giờ bờ môi này hơi bị quyến rũ nên tôi phải dùng son môi của tôi nữa không chu mỏ thì gớm vậy những cái sạc không mấy bạn nhìn cái sạc không đây các bạn đây cái đây miệng cá nha gì vậy các bạn miệng cá cho rồi ok được rồi một ừ, cái cái cái một cái cái, cái môi ông là to rồi vẽ này cũng to nhìn nhìn nhìn giống mấy mấy mấy mấy chị, bảy á nhìn giống chị bảy á mấy bạn giống chị bảy sao chú tư đây chị bảy <laughs> chúng tư và chị bảy ừ, hạnh phúc bên dạ, nhau nè dạ, dạ, bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau chụp với nhau bức ảnh nha bạn ừ, cười lên nè rồi ok <laughs> rồi đến lượt sam được được được rồi ok để mình xem coi à, bạn à, sẽ à, gọi là thắng được bao lâu từ nãy giờ mình thấy bạn là bạn vẽ mình hơi ép rồi nha bạn ủa tôi là tôi vẽ nghệ thuật hiểu không chứ mà là kẻ thì không đó là nghệ thuật ok ok rồi nè mấy bạn ơi mình nói thiệt các bạn ơi nha bây giờ á sammy chưa vượt qua được cái màn băng nữa là sammy té liền à mình biết mình nhìn là mình biết tôi sẽ đi từng bước một ok giờ đi đâu ta bên này hả đúng rồi nhảy xuống đó rồi tưng lên <laughs> có tướng mẹ đâu có tướng à. Ừ, ừ, bây giờ vẽ gì à ta à... Từ nhẹ nhẹ thôi nhẹ... Ê sao cứ vẽ nhiều vậy sao cứ thích phải đâu với tôi vậy Tôi thích vẽ đâu Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu đổi qua map mới nha các bạn nha Tại vì cái map hồi nãy quá dễ Cho nên bọn mình quyết định đổi qua map mới à. Dễ nhưng mà sao bọn mình bị dễ nhiều quá ta <laughs> Ok, thôi được rồi Bây giờ nè, đến với cái map này nè Là Phong có một cái thử thách này dành cho Sam nè Sam nhìn thấy chỗ này không? Đây, cái chỗ này là một cái chỗ khi mình bắt cua lên á Thì ở bên dưới nó sẽ tính thời gian nè Sam Sam thấy không? Bên này nè, thấy không? Nó tính thời gian à Đó, thì cái tính thời gian á Bây giờ hai đứa mình sẽ có một cái thử thách như thế này Là hai đứa mình sẽ cùng nhau nhảy Ai ít điểm hơn thì người đó sẽ được vẽ lên người lên trên cái mặt người kia à là hiểu không người là người nào mà gì ta bắt cua mà nhanh nhất ờ. người đó thắng đúng rồi rồi nói vậy thôi nói được rồi ok rồi okay. hiểu rồi các bạn rồi bây giờ mình làm trước nha ok ừ. phong làm trước nha rồi chuẩn bị nè bây giờ luôn hả bây giờ luôn ok hỡi okay. ok bắt đầu bắt đầu mình phải gọi là càng nhanh càng tốt các bạn ơi Đấy. không được té mình mà té là coi như mình thua u mười giây rồi kìa các bạn trời ơi mười giây hả gì Đúng mà rồi. gì mà nhanh vậy trời Ui, rồi ok 10 giây 10 giây chín 950 à. 10 giây 950 rồi đến lượt Sam á ừ. Rồi đến lượt Sam á Sam ơi Bắt đầu đi Tôi lấy đà cái Ok đà. tôi là okay. 10 à, giây 950 đó nha Ok, okay để coi Sam bao nhiêu đây Ok Ui Sammy cũng nhanh quá ta Té là thua nha Sam Té là thua luôn nha Cẩn thận rồi 8 giây 9 giây 10 giây 11 giây Oh <laughs> my trời ơi ờ. 11 giây nha bạn nha 11 giây Hơn à, mình là mình đến tận 10 à, giây thôi Có nghĩa là Sam hơn mình tận một giây nha bạn Ok Tôi biết vậy tôi biết vậy tôi biết vẽ Biết cái gì hết nè để im cho tôi vẽ tôi có một cái vẽ này hơi bị ác luôn nè bạn vẽ ít thôi vẽ ít thôi cái gì chơi là chơi không có vẽ ít vậy <laughs> ăn gian quá à. để coi coi chắc là tôi sẽ vẽ sammy một cái đôi mắt thâm à. à. để im để im, để im. một tí nữa tôi thắng tôi sẽ vẽ bên bên con mắt bên kia à hợp lý chưa rồi, chúng ta cùng nhau đến với map tiếp theo nè Lần này thì sẽ là lực y như cũ nha Là bắt cua té là sẽ bị vẽ nha Ba hai một, vô Đấy, nhảy ra Ui, ui Té đi Té thế nào té được nào. Giờ nè, tôi chấp Sam luôn <laughs> Sao tôi mới vừa nói tôi chấp Sam luôn mà ta Sao mà tôi mỗi lần Ê, Này nha. Sao mà mỗi lần mà tôi gáy là chắc chắn là thua các bạn ạ à. cay thật mắt tôi này tôi cũng phải vẽ con mắt cho không tôi đeo mắt kính cho nên tôi không có sợ bị bị vẽ vô mắt Ê, tại vì mắt kính che rồi ơ à, được luôn hả ủa tôi răng được không ta chơi luôn chơi kê đó trời ơi răng xịn quá không có dán được trời ơi răng xịn không vẽ được không vẽ ờ. được các bạn ơi được, vẽ đâu đưa mắt ra tôi... ủa vẽ mắt à, luôn hả không cần bộ lông mày được rồi, dễ yêu quá Đợi tôi xem coi Ôi, <laughs> cái gì vậy trời What the hell Cái gì vậy Em lượng sống dữ ha Con sống giật nhiều Tôi biết hành quái vật rồi các bạn ơi Tôi biết hành quái vật rồi Chơi chơi Nhớ, nhớ, nhớ tôi lượt sao Ê, màn này bắt cua khó lắm trời Tôi sẽ báo thù Cái màn này rất là khó Tại mình mình mình nghĩ Tại vì thấy Phong cực bắt cua hơi hơi hơi hơi khó mà Đó, Mình ăn miễn lấy lại tinh thần à. à, Ăn nữa trời, lo mà nhảy đi kìa đó đó nè té ra bạn coi chuẩn bị té rồi nha nè nè thôi rửa tôi à, <laughs> nhảy nhanh đi nhảy nhanh đi ngon nhảy nhanh đi nhảy nhanh là té không ui ghê quá ta ui ui đỉnh vậy ta thọ này này thọ nè wow, wow. ok hay quá khen là té khen là té quẻ còn không đều <laughs> quay đây cho bạn xem nè à, đều hết trơn vậy mấy bạn có nhận ra chị sammy dễ thương của mấy bạn không tôi các bạn nhận đây, ra không giờ tôi làm mấy nhạc nó nhiều mấy bạn fan sợ chơi nè nữa. đây đừng thấy gắn nhiều nha rồi, bây giờ thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái màn cuối cùng nha các bạn nha Màn cuối cùng này là hoài ăn hoài con gái ngứa ăn hoài riết rồi mập như heo luôn á ủa mà sao mình thấy mình mập hơn bả ta thôi kệ đi ok bạn ơi bây giờ không không ăn không ăn không ăn không ăn không ăn Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái màn cuối cùng nha bạn nha Và cái màn cuối cùng này là hơi bị gọi là Hơi bị gọi là gì ta Xui xẻo nếu như người nào thua á bạn biết là gì không Đó chính là sẽ được vẽ thoải mái luôn Muốn vẽ gì vẽ vẽ liên tục không ngừng luôn À dám chơi không Chơi Chơi đúng không Thì cái trò này đơn giản thôi Thì bây giờ á để coi coi Ai nhảy xa hơn Thì người đó sẽ được à, là người giành chiến thắng Hiểu không Nhảy xa là sao Nhảy xa hơn có nghĩa là bây giờ nè Phong à, nhảy ví dụ rồi nha Phong nhảy à, được à, tới đây đi Đến được đến đây đi Còn Sam á thì Sam mới vừa nhảy nhảy tới đây Sam té là Sam thua Ok Hiểu không ok rồi ok không hạng nha ừ. lần này ai thắng rồi đó làm hơi gì may mắn nè ok một hai à quên từ từ tôi nói trước nha cái này là trò chơi cho nên là phải có sự công bằng ở đây các bạn hiểu không chứ không thôi bạn lại bảo anh phong không nhường chị sam anh phong hết thương chị sam rồi còn gì vui nữa đúng không bạn trời mình mình muốn một cái video vui á thì mình phải công bằng bạn hiểu không công bằng nha ok vô à tôi nhìn cam tôi tôi nhìn ra <laughs> ghê quá à. <laughs> đang ăn đang giật mình với bạn đang ăn tự nhiên giật mình ủa ai vậy ok thôi không nói nhiều nữa vô à <clears throat> tôi phải thắng bạn ơi ừ. vô ui rớt rớt sao mà được tôi bây giờ tôi nhảy chậm chậm mấy bạn ơi tôi nhảy chậm chậm hiểu không để tôi giành chiến thắng ui <laughs> giật hết cả mình trời ok này khó ta ai chơi chọc lát ừ, chọc lát người ta cái cung ê bây giờ này nha cái người người à, ta cái cái người nào té là là, là bị vẽ thoải mái đúng không vậy luôn ok trời mình mình đang rất là chậm chậm từ từ các bạn hiểu không chúng ta chậm chậm từ từ thôi chúng ta không nên không nên vội hiểu không bạn cái gì vậy đừng có xây ghế đi tôi nhảy cái cái bà này phá hoài à trời trời muốn tôi thua đó mà đúng rồi ừ ha đúng rồi tất nhiên mày muốn tôi thua cái này khó người ta xa vậy ờ cái này khó mà đó oh. yes. không sao mình phải bình tĩnh mà những con mắt mình không mình bắt cua nhiều <laughs> mình đi tắm mắt các bạn, chứ mày mạnh mẽ đâu nó nhiều nữa bắt cua đây sợ quá à. <laughs> mới pha đầu tiên xém té luôn bạn ơi không nãy quấn nãy nhảy sao vậy đây vậy ừ đúng không đúng nhảy từ chỗ này á ô mày mày mày mày mày ô mày mày mày mày vậy nhảy đâu đây hả đúng rồi nhảy qua đó nhảy qua đó rồi cố lên cố lên ở đây hả không bên kia bên kia à thêm mấy cái cọng lá đúng không đúng rồi ông này ông bên kia bị rớt đúng không đúng rồi à không xa hơn à không đúng rồi chỗ này chỗ này tôi bị rớt chỗ này ừ bây giờ tôi chỉ cần qua đây là tôi thắng đúng à. rồi bà qua được là bà thắng không cần nhảy tiếp luôn phải thấy cơ mình không editor ghép mình to nha mọi người thấy không cơ to cái này là thế nào cũng sẽ thắng thôi ok ừ. nhanh đi bà nội ừ cảnh này phải ghép nhạc hồi hộp luôn hồi hộp quá ta hồi hộp quá ta tôi đi thấy hồi hộp quá bạn ơi tôi tôi biết cái trước rồi tôi biết cái trước rồi tôi được sư phụ siro dạy bảo rằng đứng giữa đây nhảy thế nào ốc tú thắng màu xám của Sam nè Ủa quên Lưu không có không lưu hoài gì ta Quên lưu điểm Ê bà để cái tay bà ra chỗ khác tôi nhảy coi Bà bà Sammy này bà trang gian các bạn ơi Mình đang nhảy rồi bà chọt lét nè Rồi sau đó bà bà quay ghế của mình Rồi sau đó giờ bà đụng tay mình nữa Và không cho mình nhảy các bạn ơi ơi tôi đang quan tâm lo lắng không mà tôi sợ Mày thấy tay. không Mày thấy không một con người gọi là gian xảo phải không Rớt oh. Đau tim quá nha đừng có đụng đừng có đụng tay tôi cái bà này ăn gian quá à chơi tôi sẽ ăn đồ ăn thôi chơi cái đụng tay người ta vậy sao ta nhảy được trời ơi người ta phải nhảy bình tĩnh hiểu không ô oh, trời khó quá khó quá lại xa nè ô oh. yeah yeah yeah tôi ờ, là, là lên được tới tận trên cao trên đây luôn này sao thấy không à. nhà luôn bạn trời ơi, lên nóc nhà luôn như là tôi nhảy hơi vội không sao tôi cũng lên được tới tận trên cao đè chân tôi xin lỗi xin lỗi vô vô vô ờ ngang nào ngang nào cho không rồi vô tôi nghi là bà sam sẽ té ở những cái màn đầu á bạn ơi tôi cái này sao tự té bạn cái này... đi đâu đi đâu có chơi là có chịu hiểu không bạn ờ, ơi cái sao tôi cũng đắt tiền mà ông tô <laughs> yên tâm đi phong sẽ mua cho sam 100 cây son luôn chỉ cần hôm nay phong thắng được rồi mình lật đổ được nóc nhà bạn ơi mình lật nóc nhà được rồi trời ơi mình lật nóc nhà nhé bạn nha hello team hello team